chào các bác nhá ờ, hôm nay shop xin giới thiệu với các bác một cái bộ siêu tập để cho anh em đi rừng nhá với giá rất là rẻ đó là quần áo ngụy trang và ờ, giày ngụy trang giày đi rừng các bác nhá như đây là điển hình cái bộ này tôi mặc cái bộ này gọi là bộ rèn di xanh nhá các bác nhá rèn di xanh à, rèn di xanh này giày này ấy, là giày mẫu mới giày mẫu mới nhá thì giờ cái loại này nhá không báo giá luôn thì các bác nắm được này nguyên cái bộ nguyên cái bộ quần áo tẻ dê như thế này nhá theo kiểu bộ đội này là có 190.000 thôi 190.000 nhé đã bao gồm cả cước phí rồi đây các bạn xem này Đó. cái này thì nó là hàng Việt Nam hàng của xưởng Việt Nam may nó rất là vừa vặn với người nó không quá rộng cái size này là cái size nhỏ nhất size số 3 thì phù hợp cho anh em à, bốn mấy 50 cân trên 50 cân một chút à, gần mét 7 nhé còn anh em nào mà cao hơn nữa nặng hơn nữa thì sẽ có chai số 4 và số 5 thì đây là cái màu xanh thì còn bên này là cái màu nâu nhá màu nâu các bác nhá. đây màu nâu thế còn đây là đôi giày đi rừng giày đi rừng hiện tại là shop đang ờ, cung cấp cho bác cái, ờ, cái mẫu mới mẫu mới nhá đây, đây mẫu mới đây nha các bác ờ, không quay gần thì các bác quan sát hai màu một màu xanh một màu xanh này một màu nâu này để cho các anh em lựa chọn xem anh em chọn màu nào nhé và dày nữa Đấy. trong quá trình này tôi sẽ thay cái bộ ờ, màu nâu vào cho các bác xem tại vì mỗi màu mặc nhìn nó sẽ khác nhau nha các bác ờ, mặc lên thực tế thì nhìn nó sẽ ưng ý hơn nha thế đây là cái size này là size nhỏ nhất size số 3 tôi mặc thì rất là vừa ờ. cái bộ màu xanh đèn gì nhé một một thanh nhật di này là giá 190.000 các bác nhá 190.000 đã bao gồm cả cước phí rồi Đấy. bao gồm cước phí rồi thế còn à, đôi giày đôi giày thì là 180 là bao phí nhưng mà các bác à, mua chung với bộ quần áo thì nó sẽ được chiết khấu rẻ đi nhá các bác mua chung đôi giày với bộ quần áo tính đôi giày thì các bác là một trăm rưỡi quần áo một trăm chín nhá thế còn đối với cái bộ mà rèn di ờ, màu lông này rèn di màu lông à, tôi đang uh, tiến hành mặc đây này rèn di màu lông rèn di màu lông thì nó sẽ vải nó sẽ dày dặn hơn nhé các bác nhé vải nó dày dặn hơn nó chắc chắn hơn thì đối với bộ rèn di lâu này thì giá sẽ là 201 các bác nhé 201 cho bộ rèn di lâu 21 này cũng là bao gồm cả cước phí rồi đấy nhé bao gồm cước phí rồi à, luôn luôn thế nào được các bác là đôi giày ngụy trai giá là 180 thì các bác mua chung với này bộ quần áo này thì giá sẽ là còn trăm rưỡi thôi à, nguyên một bộ ờ, cho các bác đi rừng giá rất là rẻ nhé đây đây các bác nhé đây là cái bộ tiền di nông tiền di nông à. may rất là vừa người các bác nhé may rất là vừa người hàng này là hàng của Việt Nam hàng Việt Nam cái đợt trước là có một cái lô hàng rèn di đen trắng là hàng của Trung Quốc thì đa phần là may cái bụng rất là rộng cái bụng rộng các bác hầu như là không mặc được phải sửa đây như tôi đây là hơn 50 cân này cao à, mét năm à, mét sáu mấy này mặc rất là vừa các bạn anh em nào mà cao trên mét bảy mấy chục cân thì à, sẽ có cái size to hơn đây là size số 3 thì mấy hôm nữa sẽ có size số 4 size số 5 cái đây mời các bác uh, uh, quan sát kỹ nhá rồi con quay gần này không luôn à, đây là đôi giày nhá à, đôi giày giày cao cổ cho anh em đi rừng với màu ngụy trang đây, màu ngụy trang thực tế như này các bác này à, ờ, di đốm xanh vuông đốm xanh vuông nhé đối cái mẫu này là cái mẫu giày mới về cái lô hàng trước là lô hàng màu xanh rèn di nó xanh nhiều hơn nhưng mà cái đế của nó là cái đế bằng nhựa cứng nhé nhựa cứng nhưng mà đối với đợt này thì cái hàng đế này nó sẽ cao cấp hơn các bác nhé hàng đế này là bằng cao su dẻo cao su dẻo thì độ êm ái nó sẽ êm hơn này ma sát nó bám tốt hơn và độ bền sẽ cao hơn các bác nhé còn các bác nào mà muốn ờ, muốn lấy cái mẫu cũ ấy thì cứ nói sốt, tôi sẽ cố gắng tìm cho các bác nhưng còn cơ bản bây giờ là toàn bộ sốt ờ, nhập toàn bộ hàng mới như thế này nhé Đấy. đôi giày cao cổ cho các bác đi rừng neo núi rất là tuyệt vời nhá đế cao su cái này đôi giày nhé. còn về ờ, bộ quần áo này đây các bác xem này nó quay gần này rõ ràng không Đấy. đây các bác này ở ngoài là màu rèn di nâu cái này là rèn gì di nâu này đây là mặt trong nhá mặt trong các bác nhé mặt trong cái này nói luôn với các bác ấy là may là may theo kiểu bộ đội cũng có túi ngực này may kiểu bộ đội nhưng mà hàng này ấy, nó là hàng của Việt Nam đây à, cơ sở Thành Nam cơ sở Thành Nam hàng Việt Nam chất lượng cao nhé chứ không phải là cái hàng của bộ quân nhu các bác nhé có nghĩa là các bác phải hiểu là cái hàng này là hàng của xưởng Việt Nam mình may chứ còn hàng của bộ quân nhu ấy là hàng ở trong quân đội sản xuất ra để ờ, cung cấp cho quân binh ấy cho anh em bộ đội quân binh ấy thì cái hàng đấy chất lượng nó sẽ tốt hơn nhưng mà giá nó đắt ờ, gấp 3 lần luôn giá đắt rất là đắt thế đây là cái hàng gọi là hàng bình thường giá rẻ cho anh em ờ, đi rừng cho anh em đi rừng nhé đây là cái áo còn đây là cái quần đây là cái quần à, nâu này quần cần gì nâu thì bây giờ cái này gọi là hai màu các bác nhé quần cũng may theo đúng chất bộ đội luôn này à, một túi hậu này à, ống quần cũng có khuy này à, có nút để các bác thắt lại này nhé Đấy. túi hai bên cũng là túi chéo nhé túi chéo và cạp quần cũng là dạng cạp quần đóng cúc à, may theo kiểu bộ đội luôn thì đối với bộ đèn di nâu này thì chất liệu vải sẽ ok hơn dày dặn hơn à, nuột nà hơn thì giá của nó là 201 nhé 201 đã bao gồm cước phí này Đấy, 201 với cái đôi giày này 150 khi các bác mua chung thì nó là thành ờ, ờ, uh, 360 các bác nhé Đấy, bộ này bộ là 201 ờ, này cái đôi này là 150 này thế còn đối với lại cái rèn di màu xanh này nghe rèn di màu xanh này thì vừa đấy tôi đã mặc rồi các bác xem rồi đấy dáng dạ, dấp thì cũng rất là ok nhưng mà cái chất liệu vải của nó thì nó sẽ mỏng nó mong manh hơn kiểu cách thì nó giống thôi kiểu cách thì vẫn may giống như vậy nhé kiểu cách vẫn may giống như vậy nhưng mà cái chất liệu vải ấy, đây các bác xem kỹ này các bác xem kỹ cho tôi nhé à, ờ, chất liệu vải này đây là mặt trong này đây là mặt ngoài chất liệu vải này thì nó sẽ mỏng hơn rất mỏng hơn thì giá nó rẻ hơn giá nó là 190 nghìn Đấy, 190 nghìn cho cái bộ rèn di xanh cái này thì các bác mua hàng thì các bác mua đồng cho shop biết là các bác chọn bộ quần áo rèn di xanh hay rèn di nâu nha tùy các bác cái hiện tại đây là mấy lô hàng đầu đó là cái size ờ, nhỏ nhất size số 3 Thế còn ờ, mấy hôm nữa sẽ có đủ các size để các bác lựa chọn size số 4 ờ, size số 5 nha các bác nha rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi quần áo ngụy trang giày đi rừng bộ người ta cho rừng cho anh em giá cực kỳ là rẻ luôn nhá 201 rèn zin nâu dày 100